nếu như trong cái cuộc chơi mà mình không thể luồn bài được hoặc là mình không có tay nghề và mình không thể luồn bài vào trong trận chơi được không thể luồn bài áp chồng hay là bài nỗi giới thiệu cái lúc trước ấy, thì mình có thể mua cái ví như này cái ví này thì chúng này để, để chứng minh thư này vẫn như bình thường như các ví da bình thường khác nó không có cái đặc điểm gì là để như dễ nhận dạng cả công dụng của cái ví này như nào ví dụ như bây giờ đây là bài bạn có như này đây là clip này là làm để ví dụ như đây là cái gì bích thế nhưng mà trong vòng nó một cái dây này rất là ngắn này thì nó thành cái ta du đấy. thường các bạn để trong lòng đấy. lấy ra hai cây đánh này nó dùng khi nào ví dụ như đây các bạn cho đối phương xem ba lá bài <clears throat> cái có, có, trong cuộc chơi thì nó sẽ có một cái ván là bạn như này này bạn là bị um, 3 điểm chẳng hạn Đấy. bạn vào cái thế bài như này nhé bạn bị 3 điểm thì chấp nhận bạn úp một cái quy vào đây đấy, cách cách úp thì như này đây đấy, cái cách đánh úp cái quy vào như nào đây cái quy đây thì mình chấp nhận cho một cây bài vào đây như này đấy thì nó tự nút và vớt cái phần này vào trong nọc đấy clip <coughs> hướng dẫn là chơi vui nha Thế khi mà lúc các bạn lên một ván bài khác nó vào cái lên ván bài là 5 điểm nha chẳng hạn này bây giờ người ta đánh người ta cũng có hàng nhưng bạn chỉ có 5 điểm thì bạn vẫn mất bằng và bạn làm nào thì đây đây là đây rõ ràng là, là là 5 năm điểm bình thường nhưng mà mình chỉ cần như này là nó khác hoàn toàn này đấy trong vòng giấy này thôi thì bài mình đã thành như này rồi đấy nó thành là JVK cái ví này thì nó có hệ thống sạc điện ở bên trong khi mua được bảo hành trong vòng một năm và ví không hỏng pin được dùng được thoải mái từ năm